ba người chết đói cũng không nên vay tiền của họ. Tiền bạc là mồ hôi, công sức của con người, nó sẽ làm cho con người bộc lộ bản chất thực sự của mình. Người xưa thường nói, mượn tiền để thử lòng người, trả tiền để thấu hiểu nhân phẩm, đồng tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì cuộc sống sẽ vô cùng vất vả, gian nan. Ai cũng có lúc khó khăn, thiếu thốn và cần phải vay mượn người khác, nhưng với ba loại người này, dù có chết đói cũng nhất định không nên mượn của họ. Người coi thường mình Một số người luôn đem trong lòng sự ganh ghét, đố kỵ với người khác, sự khó khăn của người khác lại là niềm vui của họ. Dù không nói ra, nhưng họ luôn cảm thấy thích thú vì sự thất bại của bạn. Những người này sẽ luôn nịnh nọt, tung hô lúc bạn đắc ý, nhưng lại nhanh chóng rời xa khi bạn gặp khó khăn. Họ sẽ chỉ coi thường và coi bạn như không quen biết. Do đó, dù không còn đồng nào trong túi cũng nhất định không vay mượn những kẻ coi thường mình, bởi bạn sẽ chẳng nhận được đồng nào từ họ. Ngược lại, bạn chỉ nhận được sự khinh thường, dè bỉu của họ mà thôi. Không vay kẻ yêu tiền hơn mọi thứ trên đời. Nhiều người không bao giờ làm việc gì không mang lại lợi ích cho họ. Sự ích kỷ, cố chất của họ khiến họ không thể chấp nhận bất cứ ai hưởng lợi từ mình. Do đó, họ không bao giờ chấp nhận thiệt thòi về mình cả. Kể cả khi họ bỏ tiền cho bạn vay thì tiền lãi mà bạn phải trả cũng không hề thấp. Họ sẽ không quan tâm đến khó khăn của bạn mà chỉ quan tâm đến lợi ích của họ mà thôi. Do đó, không nên vay tiền của những kẻ yêu tiền hơn cả mạng sống của mình. Không vay tiền bố mẹ. Bố mẹ là người sẵn sàng hy sinh tất cả cho con. Họ sẵn sàng nhịn đói để dành miếng cơm cho con mình. Họ vất vả, khó nhọc cũng chỉ mong con mình có một tương lai tốt đẹp. Vì thế, khi khó khăn, Tùng Thiếu không được vay tiền của bố mẹ mình, họ đã dành cả đời cho bạn rồi, hãy nghĩ đến việc đền đáp cho họ hơn là để họ phải lo lắng. Tiền chẳng phải là toàn năng, nhưng nếu thiếu nó thì cuộc sống của chúng ta cũng vô cùng khó khăn. Suy cho cùng, lúc khó khăn chính là cơ hội để bạn thấu hiểu tình cảm của những người xung quanh. Chỉ khi lâm vào bước đường cùng mới phải vay mượn, dù vay ai cũng nên nhớ, đó chỉ là cách giải quyết khó khăn tạm thời mà thôi điều quan trọng nhất là chúng ta phải tự tạo dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình